game today. Hello nha, chào anh em nha. chào mừng anh em đến với cả Game Today Và hôm nay, sau rất nhiều những cái lời yêu cầu của các anh em Cũng như sau rất nhiều lần trì hoãn của tôi Thì tôi quay trở lại đây với cái nội dung mà theo tôi đánh giá Là một trong những cái nội dung mà anh em quan tâm nhất trên kênh của tôi Tôi không phải nói thêm nữa, chắc anh em cũng đã đoán ra rồi Nó chính là nội dung content line up theo yêu cầu siêu cấp cực yểu Một trong những cái nội dung cực kỳ hấp dẫn trên kênh của tôi Và được rất nhiều các anh em quan tâm trong cái thời gian vừa qua Ờ thật chết Không phải là siêu cấp cực yểu anh em ạ Mà là siêu yểu cực mà anh Chết chết chết vừa mới đầu chương trình Giới thiệu sai hi sorry anh em nhá <clears throat> hôm nay uh, cũng là stream muộn đấy nên là nhiều khi là nó cũng hơi bị coi như là cái tâm lý nó bị lên chuồng anh em ạ nó bị nhịu giới thiệu nó bị nhịu ok đầu game đầu game thì cũng chưa có cái con gì mạnh cả thôi pick tạm pick tạm nha anh em nhá sao breaker à, quên sky breaker thì uh, đến với cái buổi mà siêu cấp cực yểu ấy lại nhầm Thôi thế tôi quyết định là tôi đổi luôn cái series này thành siêu cấp cực yểu anh em nhá Mặc dù là tôi cũng đã ghi content nội dung rất là ừ, rõ ràng ở phía dưới, góc dưới, ở phía bên trái Là line up trên yêu cầu siêu yểu cực mạnh Nhưng mà thế đéo là cứ nhớ nhầm đến siêu cấp cực yểu nhỉ Nói có vẻ như nó siêu cấp cực yểu nó kiểu nó thật mồm hơn ấy uh, <clears throat> ờ, Cũng chưa biết chơi gì Để xem nào Ui, lại có Sky, Skybreaker à Heaven Bomber Goblin à Một cái bộ gì liên quan đến Goblin chăng Thì như này Tôi xin giới thiệu một chút cho các anh em mới biết đến tôi Mới xem kênh của tôi Về cái nội dung Siêu yểu cực mạnh Đấy là trong cái buổi livestream uh, Có cái nội dung này Siêu yểu cực mạnh anh em nhá Thì tôi sẽ chơi một cái lay up Mà anh em tưởng là nó yếu Nhưng mà nó lại mạnh Đấy, tức là tôi chọn những cái line up mà nó không phải là thuộc về meta Nó không phải là những cái line up mà anh em quen thuộc với cái gì đấy Chơi gì đây Tabu à Tabu 2 sao Ok Tabu 2 sao trong trận này tôi sẽ phải chơi một cái line up mà nó xoay quanh cái con tabu này có khi là một cái con tabu này nó là một cái con co chính khi mà chúng ta dồn đồ toàn bộ đồ cho con tabu này được không chúng ta thử xem trong trận đấu này xem nhá anh em thử đoán xem là nó là cái đội hình như nào anh em thử comment cho tôi ok trận này xoay quanh con tabu à <clears throat> nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa có cái gì liên quan con tâm gửi lắm thôi được rồi tứ cự ma đi anh ừ. được rồi tôi sẽ cân nhắc nhá tôi sẽ cân nhắc về vấn đề chơi tứ cự ma Không sao, cũ không sao nhá Vấn đề nó là những cái lab mà Nó yếu, nó yếu Thử chơi, những cái lab yếu thôi còn cũ hay mới không có vấn đề hết anh em nhá Cũ hay mới không có vấn đề Tôi không nói là cái việc cũ hay mới cái Vấn đề là chơi cho nó khác các cái meta mà mình đang chơi đi Những cái mà nó đang hiện hữu ở trong cái việc anh em chơi hàng ngày đi nhá Cho nó vui Đấy Còn cũ, cũ thì có ai chơi đâu Cũ không ai chơi thì nó sẽ là mới thôi CM co đi anh thì anh chịu nhá nó khó quá Cho CM làm co thì anh chịu luôn Không chơi được Ơ kìa đừng như thế mà Thằng này khỏe quá rồi Tôi nghĩ tôi lóc lại rau này Chưa chắc là tứ cự ma đâu con cây này mà nó được búp giáp thì nó búp giáp thì nó sẽ rất khỏe. đội hình nào mạnh để neo ranking Bây giờ anh em chơi anh em cứ chơi cho tôi mấy cái bộ uh, xin ẹp này Chơi beat nhá Chơi những cái bộ đấy thôi Loanh quanh mấy bộ đấy thôi anh em nhá Có công nghệ mất rồi Rôn nhẹ cái nhở Bây giờ rôn ấy Thì cũng không có tiền mua Thôi tôi để rao sau đi Từ từ đấy anh em ạ Từ từ đã Bây giờ rôn không có tiền mua đâu Thì chúng ta phải lên ờ, uh, 6 kẹp hai con uh, Glacier này lấy tốc đánh đã Ui thằng này kẹp hai con uh, ờ, Wick rồi này Sẽ rất khỏe đấy Nó bớ vào đúng cái con này của tôi Không tung được trưởng Cay thật Mà vẫn ăn hai công nghệ mech rồi Ground Aeron Có tiền một cây lên hai à cây lên hai à thế thì cũng chưa phải rôn làm đâu chúng ta có thể nhìn ở đây là chúng ta có ba con hai sao khá ok nhá nó không phải rôn, từ từ bình tĩnh à, tứ cự ma à? tứ cự ma tôi nghĩ là thôi thôi anh em ạ từ từ đã bán đi lấy tiền đã tỉnh táo một chút Con nào lên được hai sao thì giữ lại thôi nhá Con nào có cơ hội lên hai sao tôi sẽ giữ lại Solo luôn con đốc này Ồ chín lé tabu witcher làm co thì có được không 9 lé Tabu Witcher làm co dồn toàn bộ đồ cho Tabu Witcher Ok không? Anh em thấy ok thì anh em ấn một cho tôi nhá Cho thêm con nào vào nhỏ Cho nó khỏe tí Có yếu Rồi từ từ ra 11 roll mấy cái chuyển sang ép anh em ạ Xong rồi đấy Chuyển sang ép thôi, chuyển dần ép thôi Bọn Goblin tôi nghĩ là đến cái tầm này yếu lắm rồi Round sau <clears throat> Bán bớt Goblin thôi nhỉ Hay là thôi cứ giữ đây là cặp ấy Tí roll biết đâu lại lên hai sao Ờ lên hai sao thì lại đánh tiếp 9 ép Hơi ở chảy nó phải có Hunter anh em ạ 9 ép chắc phải có Hunter hay là Sin Tôi phải giữ lại con này Phải có Sin, phải có Sin, phải có Sin Kẹp Sin búa xét à lên 7 luôn Cái này nha anh em nhá Vừa có mất lại vừa có ép Rồi thôi bán với con này thôi Bán thôi bán thôi bán thôi bán thôi bán thôi Cho cao lên Cho nó Gọi đệ nhanh Bây giờ lấy đồ Lấy đồ xem lấy cái đồ gì nào Thằng này ra velo rồi này Căng đấy nhở Tình cơ kích hệ thôi anh em ạ Chuyển dần sang hẹp thôi Chuyển dần sang hẹp thôi Tầm này yếu rồi Bọn bọn Goblin bị yếu rồi Có khi bây giờ thôi Không cần công nghệ mic nữa đâu anh em ạ luôn đi ghép cái trồng này làm gì anh em Có chơi lẻ đâu Ghép nó phí ra à? Từ từ Thằng này có vẻ chơi lẻ không Hunter vào đã Hai sao thì nhiều thật đấy Nhưng mà hơi yếu 5 mẹp rồi Thiếu một con hẹp nữa thôi Tôi tôi thích cái búa xét hơn Búa xét xong rồi đập Hunter vào bắn cho nó khỏe này ba hunter hình như là có thằng này chưa biết này chưa biết là nguy hiểm này vô vẩn này ăn cướp đấy bộ này vẫn chưa ra là con cầu xin thằng này thì ra velom sớm thì chắc là chơi goblin rồi goblin tabu này Không hiểu là cái con tabu này khi mà nó ở trong bộ chín lé cái bóng của nó có có có hút mana không nhỉ? Cái bóng của nó mà hút mana thì con này vãi đái luôn. Tôi cần ra con thỏ thôi nhá Xong tôi kẹp con này vào là được Có bộ Hunter Ở level 7 là chúng ta có thể kẹp 3 Hunter kết hợp với cả 6 lé rồi Thôi, lên 50 tiền rồi roll ở 7 thôi nha anh em nhá Lên roll ở 7 thì mới kiếm được tabu 3 anh em ạ Thử thách này hơi khó đấy nhá Thử thách này khá khó ấy Bởi vì con này là con một tiền Con co một tiền tôi vẫn chưa biết là tôi ghép cái gì À bu Witcher thì lấy cái chém lan ngon không nhỉ Thực ra mà dồn đam cho con này lấy cái chém lan Bởi vì nó đánh gần thì lấy cái chém đan ờ, Chém chém lan thì cũng ok Chém lan ok Lấy cái que sau đó ghép cái chém lan Và cái slot cái búa này sẽ lấy cái BKB nó hợp lý đây ở đây có bkb này có thể lấy cái chủ giáp này cũng được nhá ở đây có thể lấy cái bố xét à bởi vì 9 f ấy nếu mà chơi 9 f mà gặp mết ấy 9 f mà gặp mết thì um, nó sẽ rất yếu đấy nó sẽ rất yếu đấy thằng chơi mết à không không phải chơi mết đâu tôi nhìn lại không phải ghép cái búa xét luôn này. hay quá bữa được vào con uh, full witcher rồi thằng chưa biết thằng chưa biết thằng chưa biết thằng chưa biết ra gấu rồi ra gấu rồi Thôi giờ dần up 8 rồi anh em ạ up 8 phòng à không không up 8 roll luôn roll luôn roll luôn không không không không không nhá không nhá tôi nghĩ lại rồi không lên được rồi đấy có ba xin rồi này không up 8 anh em ạ không lên không lên không lên không lên không lên, không lên. Roll con này ba sao rồi Cút con này đi ba xin rồi không cần hunter nữa tôi sẽ roll ở bảy Tôi sẽ roll ở bảy anh em nhá Không lên tám đâu ba sao đã ba sao rồi lên tám sau đu không nhá, không không không. Gấu. Có gấu rồi không cần mua wizard kích nữa anh em ạ. Có gấu rồi. Chắc là sẽ mất chuỗi ở đây thôi Mất chuỗi ở round này Tôi nghĩ là sẽ mất chuỗi ở round này Bởi vì uh, tôi uh, chưa có dồn đồ cho bọn Assassin Assassin nên là tôi sẽ mất chuỗi ở round này thôi Có mất không? Ừ mà chưa chắc đã mất chuỗi đâu nhá Nên nhớ đây là bộ 6 ép Không, thằng này trâu quá Thằng này nó là bộ um, Warrior trâu quá Không được, mất chuỗi rồi Thôi, không sao Trước sau mất rồi anh em ạ Trước sau mất rồi Ron con tabu 3 sao đá anh em nhá Như là đã hứa tôi cho con này làm co Tôi cho này làm co Tôi phải roll được 7 Tôi không thể làm up 8 được Up 8 thì nó toang Con này hơi thừa này hai sao thôi con này con xin này mà lên được tôi còn chưa có con con con tôi mới nhớ ra tôi chưa có thỏ Thằng này có Kira này, khỏe đấy Chắc là không ăn được đâu Tầm này không ăn được Có ba gấu ở Kira ở đây ba gấu Kira Phải quá nhở Hai con này thêm một con nữa là xong Lên được 3 sao Con này cũng chỉ cần hai con nữa thôi Lên được 3 sao rồi Cứ giữ ở 7 roll anh em nhóc Giữ bảy 7 roll Thỏ này Chữ bi cần không Có thằng chơi 9m ở đây Trận này à 9F Có thằng chơi 9F Nhưng mà 9F này 9F fake Rồi ok Có 9F nhá con gì đây Tôi vẫn phải ưu tiên cho con tabu anh em ạ Từ từ đã Ưu tiên cho tabu Đồ thì chắc chắn nó sẽ phải ghép cái này rồi Chúng ta chơi vật lý Đam vật lý BKB BKB cũng cần Ok, ghép luôn món đồ này nó sẽ là một cái chèm lan một cái chèm lan đây rồi đồ này dồn cho tabu anh em nhá dồn cho tabu luôn Thằng nào thằng nguy hiểm Thằng nguy hiểm chính là cái thằng chín hẹp Ui chưa kịp chuyển Thôi không sao không sao không sao không sao Không sao không sao không sao không sao Anh em xem con tabu của tôi là cánh kèo kìa Ồ ờ, con gấu mày ra đây Tao băm cho mày không có mana để mà nhảy luôn Ồ ồ ồ Được chưa Từ từ nhá chín f là cái thằng phải cẩn thận đấy Nó chín f là cái thằng phải cẩn thận Rồi tầm này áp cấp dần rồi anh em nhá 9F đâu rồi Cái thằng 9F đâu rồi TM Giấu này kỹ nhở Không sao, chín em đứng thế là ổn rồi, ổn áp rồi. Rồi. Ui chết rồi, gặp 6 bit ở đây. Nguy hiểm quá. tôi chết rồi, con tao bù tôi chết mất rồi. Gặp thằng 6 bit thì hơi nguy hiểm. cho đến khi mà chúng ta chưa có 9 hẹp thì vẫn không thể đấm được cái bọn này đâu Khi nào có 9 hẹp thì mới ăn được cái thằng đấy Còn cái thằng này nữa cơ anh em ạ cá kinh anh em cứ bình tĩnh nhá không có vấn đề không có vấn đề một thằng lên bảng cứ bình tĩnh pa đương nhiên là PA sẽ gánh được nếu mà PA lên 3 nhá Nhưng mà cứ từ từ Tôi hứa với anh em là làm content nhá Làm content nghệ thuật nó là như thế anh em ạ à. Cứ bình tĩnh <laughs> Không có gì phải vội cả nhá Content nghệ thuật Mình làm content nghệ thuật mà Mình là người làm nghệ thuật mà Cứ bình tĩnh chín ép Cứ chín ép thôi 9 ép là phải lên level 9 anh em nhá Lên level 9 có có trứng hoặc là có Squire đấy Mới lên được 9 đẹp đấy anh em ạ Không đơn giản đâu hai cái mờ. Nó ờ, cứ lên 9 nha anh em nhé Lên 9 rồi chúng ta có thể là sẽ có được Cái con uh, Squire Tạm thời chơi xin đã hai cái mm được cái này thì cho con nào đây có thể ghép ba tia được không ghép được ba tia ờ ghép ba tia tí nữa có thể cho cho con này cầm ba tia cũng được nhá đây là chơi là chín đẹp theo kiểu là chín đẹp không phách ấy, Rồi chết rồi Gặp bọn này thì toang Ăn được không Ui tại sao lại bị lag ở cái giờ này nhờ Thôi Đừng thế mà Đang căng thẳng Chết rồi Thường là tôi chơi memu nó cũng hay lắc lắc này Xong rồi nó sẽ trở lại bình thường Quá nhiều tiền vậy Vào phát một đống tiền này Glacier Beat À Glacier Beat Rồi Mẹ con Lancer của nó hai sao rồi Khó đấy Lancer của nó hai sao kìa Co của mình bị chết rồi Chào Treo Beo nhá, chào em <laughs> nếu hiểu sao lag một đống tiền anh em ạ Lag phát vào một đống tiền Không biết tiền đâu ra Rồi cứ từ từ thôi Đánh từ từ thôi Thằng này có nhiều tiền vỡ đái Chơi như hack thằng này chắc là đây là bộ insectoid rồi nó chỉ cho thêm ba con gấu vào để ra được cái bộ insectoid thôi ui vẫn ăn được này Ủa vẫn ăn được cái bộ Insectoid này Kira này bốn Insectoid ba gấu này bốn Insectoid ba gấu hai con Velomancer Live up 12 con là sao anh Em mới quay lại Không lắm là meta Anh em có chơi cái bộ human thì anh em sẽ có sách để up lên 12 nha anh em nhé rồi bây giờ chúng ta tìm Tìm tìm đủ uh, 9 hẹp cho vào thôi Lên lên 10, level 10 rồi anh em ạ 9 hẹp kẹp xin Con PA tôi nói rồi là trong cái trận đấu này thì tôi không có nuôi con PA anh em hiểu không Con PA ấy, là tôi không nuôi trứng được Đây ơi Úi Úi rồi ôi chín đẹp Từ từ nha anh em nhá chín đẹp kẹp xin chín đẹp này là chín đẹp thật chứ không phải chín đẹp fake Thằng kia là fake anh em nhá Thằng này là fake này Có blink rồi nhá Thằng này là fake của tôi là shit Hàng shit nha anh em nhá Nên nhớ tôi là hàng shit Tôi sẽ chuyển đồ cho con Tabu anh em nhá Tabu là cánh kèo Tôi đã chuyển đổi cho Tabu Ờ 9 đẹp fake mà chơi 9 đẹp xịn thì sao Thằng kia là 9 đẹp nó kẹp giạt anh em ạ à. Kẹp giạt Còn tôi là 9 đẹp Ở đây là nó 9 đẹp không hề kẹp giạt Mà đúng 9 con đẹp luôn Được chưa Ổn áp chưa Đã thấy ổn áp chưa 9 đẹp là còn có thể kẹp Ờ thôi kẹp xin đi kẹp xin đi Rồi Bây giờ tôi dồn đồ cho Tabu nha anh em nhá Đúng như lời hứa tôi Là Tabu nó mới là co nha anh em nhá Tabu là co chứ không phải xin Ở đây em cũng thể có thể thấy là có rất nhiều đồ chống ép ở đây hai cái chống ép đi hai cái mờ mờ đi BKB đâu Ơ kìa con Tabu đứng im ở đây Chết rồi Tabu đứng ở trong góc này Chết rồi không ổn Thằng này nó cướp được cái skill của con uh... Ui anh em nhìn con tabu kia Anh em nhìn con tabu của tôi kia Con tabu của tôi gánh keo trước kia Wow Khỏe quá ba cái mờ mờ đứng im một chỗ Tỉnh dậy đi em ơi Tỉnh dậy đi Tabu ơi tỉnh dậy đi Không được rồi Nó cứ bắn vào cái con tabu của tôi kia Không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn không sao, đấy nó chỉ là lúc mà tôi chưa có ghép cái ba tia này thôi. Bây giờ tôi ghép ba tia. À? Tiếp cận hàng đằng sau luôn. Bình tĩnh Cứu mình tôi anh Nào mày vào đây Ồ ồ không có vô được Ồ như nào Mày chấp cả thỏ ba luôn Tao chấp cả thỏ ba luôn Mày vào đây Mày vào đây Ồ Chín đẹp Chín đẹp này là chín đẹp fresh anh em ạ à. Ok con tabu tôi chết rồi à Không phải đấy là cái bóng thôi Đây là mấy con tabu xịn của tôi Nhưng tại sao đứng im đấy kia Tỉnh dậy đi em ơi Tỉnh dậy đi Nó đâu có gọi được đệ đâu Tôi mới gọi được đệ Tỉnh dậy đi Tabu ơi Ơ kìa lại thua à Không Đừng mà Ơ kìa con Tabu tôi chết rồi kìa Đéo hiểu Kẹp Doom vào thôi anh em ạ Chắc kẹp Doom Không ổn không ổn không ổn không ổn Tôi phải kẹp Doom Vẫn thua Kẹp Doom ngon hơn anh em ạ Tôi nghĩ là sẽ phải có một cái con Doom 2 ở đây Hoặc là ra con Phantom cũng được Phantom Phantom nó sẽ cháo cái đội hình này À thỏ nó có đồ chống lé kìa Thảo nào nó khỏe thế Thỏ nó có đồ chống lé Tabu đâu rồi Ui nhìn loạn quá đéo nhìn thấy gì luôn Đây rồi Tabu đây rồi Tabu đang tiếp cận một con thỏ Tabu đang dí sát vào người con thỏ rồi Ờ mày đéo có mala Đéo có mala thì bắn được không Xong rồi đấy Ồ ồ như nào Ui giật quá anh em ạ Lác vậy đấy Ôi như nào đây Lá quá nhỏ Đu mà được, có đu mà được anh em ạ Không cần đâu Chơi đu mà được Cho Doom 2 đi Doom 2 Doom 2 Doom 2 Doom 2 Tao cần con Doom Doom thôi Không cần mấy con khác Đây ở Phantom cũng được anh em ạ Không cần Doom phantom được nhá Đây rồi Trấn phái đấy rồi Hay quá, hay quá anh em ơi Đối thủ vô tình xếp bài ở tư thế rồng lộn rồi Và để khắc chế được thế trận này Chúng ta sẽ sử dụng thế trận Gậy như ý chọc đít nhái Ồ, hay quá, để này là mình ăn rồi anh em ạ Tư thế gậy như ý chọc đít nhái của tôi Với cái gậy như ý đó chính là con ta Witcher ta bu witcher đứng ở đấy rất là tiên bớ được vào cái con green chốc xong một cái thế là thôi coi như là đứng gần tiếp cận đứng con thỏ con thỏ sắp bị chặn vào rồi con thỏ đã bị bớ vào không thể nào mà có thể tung trưởng được nữa còn 13 máu thôi Trò chơi sắp kết thúc rồi anh em ơi Khi mà cái con cây của tôi nó vẫn còn sống Whisper Seer vẫn còn sống nên nhớ là thế anh em có thể nhìn đam của con Tabu Witcher kìa Tabu Witcher đam mười nghìn mười hai nghìn rồi Cực kỳ là căng ở đây Anh em thấy như nào gậy như ở trong cái nhà quá khỏe luôn Trò chơi kết thúc Ui vẫn chưa kết thúc Vẫn còn hai màu đéo hiểu kiểu gì Rồi Anh em ơi tôi có đùm Từ nha có lẽ cho Doom này hai này vào không nhở Roll nốt con ờ, Shadow Killer 3 đi Cho Doom vào ngon hơn anh em ạ Cho Doom vào ngon hơn Ui nó chuyển lại đội hình rồi Tuy nhiên là vẫn Blink xuống đây thôi Hay quá, hay quá Chuyển ngu, ờ không có combo Tôi ăn rồi, anh em ơi vô địch rồi Úi rồi úi rồi Mày chơi cái loại thể loại fake mà mày vào đây chơi với tao á à? fake vào đó chơi á Ồ Ui rồi chín đẹp fake ạ à. chín đẹp fake vào đó chơi với chín đẹp xin Ui ui Sao tôi thấy có vẻ như tôi đang thua nhở Ui sao giống như tôi đang thua nhở Không phải rồi chết rồi Tại sao thế kia Ồ Không lại mất nhiều máu thế Ui Cái đéo gì thế 28 máu còn hai máu ạ à. Rồi, đéo ổn rồi, đéo ổn rồi, đéo ổn rồi Doom không ăn thua Doom không ăn thua anh em ơi Doom không ăn thua, Doom không ăn thua Doom không ăn thua đâu Ôi, sợ thế nhờ Đau tim quá Ôi rồi hai máu với một máu à Nó lật kèo đi vai cướp Ừ, hay quá Đối thủ lại vô tình Để cái tư thế rồng lộn rồi anh em ơi Tabu bắt được Grim Shock rồi mà chết Đối thủ không ngờ khi con Tabu Witcher của tôi trong round này lại đứng trong cái tư thế Không phải là gậy như ý chọc đít nhái Mà là gậy như ý chọc đít thỏ Mày chết con thỏ kia Bất ngờ chưa Bất ngờ chưa bạn thấy bất ngờ chưa Ồ như nào đây Ui cứ đứng đấy thôi con thỏ sắp chết đến nơi rồi này ta Tabu cánh kèo rồi Ui trời ơi Ăn rồi anh em ơi Úi rồi úi rồi úi rồi Ôi ôi một máu đánh với hai máu tuổi nhá Cho xin cái tuổi Nói cho nhanh Ăn Ăn á Anh em bảo ăn á Ăn ăn bằng nồi nhá Lấy tôi cho nó ăn một round Thả ra một round cho game nó thêm phần kịch tính thôi Các anh em cứ nghĩ là tôi thua Thua thì đéo nào được Quả tôi mất 28 máu Chắc cả các anh em chắc là cười sảng khoái lắm Vãi đái thật Tí chết Vậy không, anh em cứ nghĩ là tôi là tí chết nhá Tí chết nhưng đâu có chuyện đấy đâu Tí chết tôi tính rồi, tôi tính tôi vẫn còn hai máu mà Tính toàn là hai nơi vị trí của Tuấn Cơm một giờ ba mươi rồi anh em ạ Thôi nhá, nghỉ thôi <laughs> Nghỉ thôi Vãi đái thật Doom không ăn thua anh em Phải kẹp xin Kẹp xin Rồi, thôi nhỉ Anh em có thể đóng góp ý kiến ở phần comment anh em thấy hay thì để lại cho mình một like, một xe anh em nhá Các anh em lần đầu xem kênh thì anh em có thể ấn vào sub nha anh em nhá Ấn sub xong thì nhớ ấn vào cái chuông anh em nhá Ấn vào cái chuông xong thì mỗi lần tôi livestream thì nhớ vào nhá anh em nhá Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái buổi livestream lần sau Bye bye